giá 1 triệu 6 mm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 kiếm mình được đấy không phải Mày có lấy cái hộp quẹt ở đây lên trả không thiện?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 các bạn cắm vào rồi mình sẽ cắm vào ổ điện để à, sử dụng thay cho pin thì ở cái hộp pin này các bạn có thể không cần phải sử dụng nữa nhưng các bạn sử dụng nguồn 3V á, mà khi cúp điện á, thì các bạn à, không sử dụng được bếp thì để khắc phục thêm cái vấn đề đó tôi cũng sẽ tặng kèm thêm cho các bạn một cặp pin theo bếp về để các bạn sử dụng khi cúp điện các bạn có thể để cùng lúc song song giữa pin à, để vào hộp pin này và sử dụng nguồn 3V này song song không ảnh hưởng gì khi cúp điện thì các bạn có pin để sử dụng rồi và khi có điện thì các bạn lại sử dụng qua cái nguồn 3V này các bạn không phải lo ngại vấn đề về à, điện và pin nữa bếp thì nó đã có nhiệt độ cao nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại nhiệt độ của bếp bên trái của tôi đo là 260 207 nè còn ở bếp bên phải 204 tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau <coughs> thì ở cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi này á thì nó chỉ đạt ở cái nhiệt độ hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga lại như ở bếp này ở phía bên trái này thì nó cũng có thêm cái chế độ rang nút 3 giây này giúp cho chúng ta có thể rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao được kéo dài được thời gian lâu tắt lửa hơn nhưng khi đạt đến nhiệt độ 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga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 thực như bếp này thì ở bếp này nó đã có tích hợp cái nút ờ, đã có nút rang nè nút 3 giây này rồi thì ờ, khi mà các bạn muốn gắn thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút 3 giây này khi các bạn muốn sử dụng thì mình sẽ đè giữ cái nút này 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của cái que cảm biến này lên ở cái mức nhiệt độ là cao nhất không sợ bị khống chế cái ờ, ngọn lửa nhiệt độ nữa khi các bạn không sử dụng cái tính năng rang này nữa thì các bạn sẽ nhấn một lần nữa để tắt đi thì bếp nó sẽ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 cái gì